theo dạy theo cái khóa này bởi vì tất cả chương trình tôi đều đẩy vào đẩy vào để sao để mục đích của tôi đẩy chương trình vào học để luôn luôn tạo cho học viên một cái áp lực trong công việc và trong học tập là phải phấn đấu phấn đấu và phấn đấu mãi thì sẽ làm được việc đấy cho nên là chương trình học tôi đưa tất cả các chương trình vào chương trình cơ sở chương trình nâng cao chương trình à, hoàn thiện và đặc biệt là cũng xem cả cái thuyết dịch vào vậy mà đến thời điểm bây giờ thì các vị ừ, có thể kiểm nghiệm qua cái việc tiếp xúc với học viên từng học viên một họ đều có thể hiểu toàn bộ tiếng Việt khi mình giao tiếp đấy là mục tiêu rất là quan trọng mà tổng cục ba cũng như trung tâm đề ra để đạt mục tiêu về nhà về về quốc quốc trong thời học tập tuy nhiên à, đấy là giai đoạn đầu để phấn đấu nữa để học tập để đi chuyên sâu về kỹ năng năng về về, về về cuộc sống và về làm việc trong có một cái tình huống rất là khó khăn có những tình huống cần phải xử lý thì học viên trong 6, tháng này khi mà về nước tôi cũng mong muốn là học viên gom tất cả toàn bộ tài liệu đã được trung tâm phát và tất cả những cái tài liệu mà cô giáo thầy cô đã photo để gửi cho học viên học các đồng chí hãy học viên hãy mang về nước cao hơn mỗi trình độ của mình khi mà cái điều kiện mình chỉ có 6 tháng mà cái vật việc cái đề nghị của trung tâm để mà tiếp tục những khóa tiếp theo thì đấy là rất là mỏng manh không, không, biết là như thế nào và cái đấy thì ờ, để phấn đấu để mà làm việc sâu hơn thì bản thân từng cán bộ học viên phải nỗ lực và bằng cách là tiếp xúc tiếng tiếng việt nhiều ờ, trên tất cả các thông tin đại chúng ừ, chỗ nào thì có thể tiếp xúc được tiếp cận là trang web này rồi là những thông tin ờ, ở nào ngay ở nào chắc là cũng rất là nhiều báo ở Việt Nam đấy, từ đấy các đồng chí có thể là ờ, xem đọc và liên lạc với các giáo viên ở Việt Nam có thể ờ, xin số điện thoại của các thầy cô để về có thể là, là, là khi nào không biết như cô Thuần, thầy Quyền và cô Tân là người rất là giáo hỗ trong tiếng Việt thì các bạn có thể hỏi ví vâng, dụ như là về gặp khó khăn thì cô ơi, cái bài báo cáo này em không biết được nhờ cô chỉ giúp em chẳng hạn đấy là cái cô